Chào các bạn! Hôm nay tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một hang động được cho là lớn nhất thế giới 2010, đó là hang Sơn Đòn. Hang Sơn Đòn nằm trong vùng lõi của vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình. Là một hang động mới được Hiệp hội Nghiên cứu Hang động Hoàng gia Anh khám phá và công bố năm 2009. Hang Sơn Đòn được công bố là hang động lớn nhất thế giới được đưa vào khai thác theo hình thức du lịch khám phá mạo hiểm từ năm 2013 hoạt động du lịch hang Sơn Đòn được khai thác hạn chế số lượng người tham gia. Số lượng người chinh phục Sơn Đòn hiện tại thậm chí còn ít hơn rất nhiều so với số lượng người đã từng đứng trên đỉnh Everest. Vậy hang Sơn Đòn ở đâu? Sơn Đòn thuộc vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng có hệ thống núi đá vôi cổ nhất châu Á, hình thành cách đây 400 đến 450 triệu năm. Việc phân tích các mẫu trầm tích hóa thạch xác định hang Sơn Đòn hình thành tương đối trẻ, có niên đại cách đây 3 triệu năm tuổi. Sơn Đòn hình thành trên một đoạn đứt gãy của dãy Trường Sơn bị dòng nước sông Rào Thương ăn mòn qua hàng triệu năm, đã tạo thành đường hầm khổng lồ bên dưới lớp núi đá vôi. Những vết nứt trên trần hang bị ăn mòn và sụt lún, tạo thành những hố sụt lớn thông ra bên ngoài. Những giọt nước rơi xuống từ trên trần hang hàng triệu năm tạo nên những viên ngọc trai hang động có kích thước lớn bằng quả bóng chày. Bên trong không gian kỳ vĩ ấy là cả một thế giới tách biệt, cả một kỳ quan thiên nhiên hiếm có, khiến cho các nhà chinh phục sơn đòn phải sửng sốt. chuyến khảo sát đầu tiên. Đội thám hiểm hang động Hoàng gia Anh đã phải quay trở về do không thể vượt qua bức tường thạch nhũ khổng lồ cao 90 mét ở gần cuối hang Sơn Đòn, được gọi là bức tường Việt Nam. Cho đến khi quay lại lần thứ hai với đầy đủ trang thiết bị chuyên dụng trong năm 2010, nhóm chuyên gia hang động mới có thể vượt qua bức tường thạch nhũ khổng lồ để ra khỏi hang. Phải đến thời điểm này, nhóm khảo sát với tự tin tuyên bố đã tìm thấy hang động lớn nhất thế giới, độ dài hang sơn rộng gần 9 km. Tại một số vị trí chiều cao trần hang lên đến 200 m, rộng 160 m, đủ lớn để có thể chứa một khu phố ở New York với những tòa nhà 40 tầng. Với thể tích đo đạt được ước tính 38,5 triệu mét khối, Sơn Đồng vượt qua hang bia ở Malaysia trở thành hang động tự nhiên lớn nhất thế giới những cột măng đá cao đến 80 mét trong lòng hang cũng được đánh giá là các cột thạch nhũ cao nhất mà các chuyên gia từng thấy. Để chiêm ngưỡng toàn cảnh hang Sơn Đòn thì du khách sẽ tham gia chuyến thám hiểm khám phá toàn bộ chiều dài hang trong 4 ngày. để bảo vệ tốt hệ sinh thái cũng như trách nhiệm bảo đảm vệ sinh môi trường và bảo tồn hang sơn đòn Hiện nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình quyết định chỉ có một đơn vị khai thác du lịch tại Sơn Đòn là Osalis Adventure, là đơn vị được giao duy nhất tổ chức tour du lịch thám hiểm hang Sơn Đòn. Chắc các bạn rất muốn biết ai là người tìm ra hang Sơn Đòn đúng không ạ? Sau đây là câu chuyện đời ít biết của người khám phá ra hang Sơn Đòn. Một người dân tộc Ru Vân Kiều tại địa phương, người được mệnh danh là người dẫn đường số 1 tại Phong Nha Kẻ Bàng, anh kể chuyện lần đầu tiên tìm ra hang Sơn Đòn, ấy là vào năm 1990. Khi ấy, anh đi xuyên qua hang én. Xuống độ sâu khoảng 100 mét thì gặp hang Sơn Đòn ngày nay. Lúc bấy giờ, anh cũng không nghĩ là hang dài nhất thế giới, chỉ biết có tiếng nước chảy rất mạnh. Lúc đó, tôi thấy hang này thường có những đợt gió lớn thổi ra, hơi nước như sương mù nhưng cũng chỉ nghĩ hang sâu thôi, rồi trở về nhà và không lưu tâm gì bên ngoài việc cố định vị trí ở gần hang én. Hồ Khanh nhớ lại. 15 năm sau, khi đi khám phá hang động với vợ chồng ông bà Howard Limbert, sực nhớ chuyện cũ, anh kể lại chuyện phát hiện ra hang sâu, nhưng cũng phải đến năm 2008. Sau vài chuyến đi thất bại trước đó, Hồ Khanh mới tìm ra vị trí chính xác của hang Sơn Đòn, Thông tin ngay lập tức được thông báo cho trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội và vợ chồng ông bà Herbert Lindbergh. Sau đó thì các nhà địa chất đến đo đạc và được đoàn thám hiểm thuộc Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh công bố lớn nhất thế giới. Có thêm thông tin bên lề khá thú vị, ấy là sau khi tìm lại được hang này. Theo thông lệ quốc tế, đoàn thám hiểm đã đề nghị lấy tên người phát hiện ra để đặt cho hang, nghĩa là hang Hồ Khanh. Nhưng sau đó, liên quan đến địa danh hang Sơn Đòn nằm ở vùng Hạ Đòn. Nơi có bản đòn của một tộc người thiểu số trú ngụ nên sau đó đoàn xin phép đặt lại tên hang là Sơn Đòn. Nếu các bạn có phát hiện bất cứ hang động đẹp nào trên thế giới, hãy bình luận chia sẻ ngay dưới clip cho mình và mọi người biết nhé. Nếu các bạn thấy hay và hữu ích, cho mình xin một like và đăng ký Chúc các bạn năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong video clip sắp tới tại Việt Nam quê hương tôi nhé.